Rồi em xin mến chào à, quý cô chú anh chị và các bạn nha à, Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em Thì à, ngày hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở Nằm sát đường DT741 Thì trước mặt quý vị là con đường DT741 à, Chúng ta quẹo trái khoảng 1 km thì sẽ tới Ủy ban dân thị trấn Phước Vĩnh nha và hơn một cây số thì sẽ tới trung tâm của huyện luôn trung tâm hành chính huyện và từ đây mà chúng ta đi ra đường DT741 đó quẹo phải thì sẽ ra xã An Bình và lên huyện Đồng Phú thì à, vị trí cái à, miếng đất của chúng ta nằm trên cái mặt tiền đường à, đường nhựa này một con đường nhựa rất là đẹp luôn và xung quanh thì nhà dân ở cũng khá đông rồi à, và đây là cái à, vị trí à, miếng đất của chúng ta ha đó miếng đất của chúng ta thì à, có diện tích bề ngang là 7m7 nha quý vị và chiều dài vào bên trong là 23m được xây trong cái cái cái bờ bao đó hết á quý vị thấy hàng rào đồ đã xây để xung quanh hết rồi rất rõ ràng nên em cũng không phần ờ, cần phải ờ, quay nhiều quý vị cũng có thể hình dung được ừ, nó hơi rung lắc tí à, mong quý vị và các bạn thông cảm thì cái miếng đất của chúng ta mà cách cái đường DT 741 thì khoảng tầm 50 mét nha quý vị khoảng tầm 50 mét xung quanh nhà dân đây điện đèn đường đầy đủ ha quý vị rồi báo luôn cho quý vị thì à, giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là một tỷ rưỡi nha quý vị một tỷ rưỡi và quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại em để ở phần mô tả đó từ đây mà chúng ta đứng ra chúng ta đã thấy cái à, con đường DT741 phía trước nha đất trung tâm thị trấn Phước Vĩnh luôn sát trung tâm Rồi em xin à, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái à, video tiếp theo xin cảm ơn